Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh hai lúa số kèo của mình Thì hôm nay mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em giải ngoại hạng Anh vào ngày Chủ nhật nữa nha anh em Thì trước khi mình vào nhận định cho tất cả anh em thì mình về tiến về sơ lược những trận ngày qua mình đã nhận định cho tất cả anh em luôn nha Thì ngày hôm qua mình có nhận định cho tất cả anh em cái trận Newcastle và Nottingham Forest Thì cái trận này mình đã nhận định kèo cho tất cả anh em và mình dự đoán là Newcastle sẽ ăn với cái tỷ số 2-1 thì đúng luôn anh em Thì Newcastle đã ăn với cái tỷ số 2-1 còn cái trận Levante và Malaga này thì mình cho tất cả anh em nằm mã kèo Levante thì cái trận này anh em gãi nha nhưng mà cái trận của thằng à, Palermo Palermo lên giải Serie B của Ý anh em thì cái trận này mình cho anh em nằm trên và nằm tài à, trên hiệp 1 nữa trận này nó ăn tới 52 lần anh em hút full 3 mã kèo trận này thì trong ngày hôm qua mình nhận định cho tất cả anh em ba trận mà đã ăn hai trận chỉ gãi một trận thôi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 thì ờ, mình tiến vào cái phần bảng xếp hạng trên ngoại hạng Anh thì anh em cũng thấy Arsenal đang đứng vị trí nhất bảng xếp hạng trên ngoại hạng Anh nha và đang có 66 điểm sau 27 vòng đấu đang cách Man City với vị trí thứ hai là 7 5 điểm nha anh em đang cách Man City với 5 điểm thì trận này uh, Arsenal sẽ gặp uh, Crystal Palace nha anh em trên uh, Crystal Palace đang có 27 điểm sau 27 vòng đấu và đang đứng vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng thì anh em thấy Crystal Palace nếu mà chia ra một vòng đấu Crystal Palace chỉ ờ, tầm được một điểm thì mình sẽ tiến vào cái phần thành tích gần nhất của hai đội thì đội chủ nhà Arsenal thì trong trận vừa rồi Arsenal để thua um, trước Sporting trên sân nhà của mình trong cái lượt um, vòng 18 8 vòng ờ, loại trực tiếp của hàng uh, cúp C2 nha anh em. Thì uh, Arsenal đã um, ngừng chân lại ờ, trong vòng đấu vừa rồi và Arsenal để thua trong Ben tới tỷ số là 5-3 nha anh em thì Arsenal sẽ hết giá cơ hội đi um, đá tiếp vào vòng trong của C2 thì Arsenal sẽ quyết tâm à, thắng lợi ngoài hàng Anh để cách biệt thằng Man City nhiều hơn chứ anh em thấy đang cách biệt Man City của 5 điểm lỡ sơ sẩy là Man City sẽ dí lên nha thì cái thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy Arsenal có cái phong độ rất tốt ở ngoài hàng Anh rồi còn bên phía Kittle Ballet, Kittle Ballet đang đứng vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng rồi. Mà trong khi đó cái chuỗi 10 trận gần nhất của Kittle Ballet thì Kittle Ballet chưa thắng được một trận nào, chỉ toàn hòa và thua, 5 trận hòa và 5 trận thua. Thì anh em cũng thấy Kittle Ballet có cái phong độ không tốt trong những trận gần đây nhất nha. Thì um, còn thành tích chơi trên sân nhà của Arsenal thì anh em thấy Arsenal chơi trên sân nhà trong 5 trận để thua để thua hai trận và thắng hai trận và hòa một trận trước Brentford thì anh em thấy cái trận thua vừa rồi giữa đá với sĩ Sporting mà mình đà, mình xem tới hiệp phụ tới lăng lưu luôn anh em Arsenal đúng ở trong trận rồi Arsenal đem đội, đội hình ra là những cái cầu thủ mà dạng trụ cột của Arsenal Arsenal cho dự bị hết đưa những cầu thủ mới ra thì cái bởi Arsenal trận rồi đá không có hấp dẫn gì hết nha anh em thì còn tiến về trong cái phần lịch sử đối đầu của hai đội Arsenal và Crystal Palace thì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu Arsenal cận gần nhất thì Arsenal thắng Crystal Palace với cái tỷ số là 2-0. Thì à, trước đó nữa Crystal Palace thắng Arsenal với tỷ số là 3-0 thì anh em thấy cái phong độ của Arsenal trong cái mùa giải 2022 2023 2022 2023 anh em thì Arsenal đang chơi rất tốt. Thì mình tiến vào cái phần đội hình à, ra sân của hai đội nha anh em thì Arsenal sẽ chơi với sơ đồ là 4-3-3 hàng công cao nhất là à, Buyo nha anh em và Chosa và Martinelli thì anh em thấy hai trận này à, Arsenal đã tung ra với một cái đội hình mạnh lợi còn trận vừa rồi Arsenal tung với cái đội hình à, không có mạnh cho mấy nha anh em thì anh em thấy bên phía Crystal Palace chơi với sơ đồ 4231 hàng công cao nhất là Zaha nha anh em Zaha đang có sự trở lại trong trận này thì um, mình sẽ tiến vào cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra cho tất cả anh em luôn thì cái trận này à, nhà cái đang đánh giá cao của thằng Arsenal sẽ thắng trong cái trận này với cách biệt là nhiều bàn để Arsenal sẽ có cái điểm dương lên trong cái bảng xếp hạng để cách xa thằng Man City giữ vị trí an toàn đó là nhà cái đưa ra với cái mã kèo là Arsenal đang chấp tới cái mã kèo là 1.5 và tài xỉu 2.5 thì nhà cái đang đưa ra cái mã kèo Arsenal chấp rất sâu trong cái trận này thì mình sẽ tiến vào cái phần cái trận lịch sử trận trước đó thì tỷ lệ kèo nó sẽ là bao nhiêu cho tất cả anh em xem luôn cái trận trước à, đấu trên sân nhà của cái tàu ballet thì Arsenal đang với cái tỷ số 2-0 thì cái trận đó Arsenal chỉ chấp đúng nửa trái thôi anh em chấp nửa trái thôi nhưng mà cái trận này tại sao nhà cái lại đưa ra cái mã kèo Arsenal chấp tới một trái rưỡi lần thì mình sẽ tiến vào cái phần kèo thực tế cho tất cả anh em xem luôn nha thì anh em thấy đây Arsenal chấp với mã kèo 1,75 lận nhưng mà mình cho anh em kèo 1 trái rưỡi thì cái tỷ lệ anh em nằm nó sẽ cao hơn thì cái trận này anh em thấy nhà cái đang đánh giá cao Arsenal nếu mà anh em vào thì mình sợ vào kèo trên đó, thì mình sợ thằng Arsenal sẽ ăn với cái tỷ số là 1-0 hoặc là 2-1 thì anh em lại gãi kèo bởi vậy mình mới không cho anh em mã kèo trận và mã kèo tài xỉu luôn nha thì trong cái trận này đưa cái mã kèo này ra nhưng mà chưa mới có cái là hình dự kiến nó chưa có cái đội hình chính thức thì nó lên hơi ảo anh em nó hơi ảo thấy là bắt đầu là Arsenal này đang bẹp từ từ rồi bởi vì mình không cho kèo anh em kèo trận kèo tài kèo góc kèo tài như gì hết nha mình chỉ cho anh em làm cái mã kèo Arsenal chấp góc cho mình tại sao Arsenal chấp cái mã kèo sâu như vậy nhưng mà góc đang chấp rất là bốn trái nha anh em hiệp 1 chấp hai trái thì anh em cứ vào cái mã kèo Arsenal chấp góc thì lịch tỷ lệ anh em thắng nó cao còn hơn anh em à, nằm thằng à, Arsenal chấp trận nha. Tại vì nhiều khi chấp trận nhưng mà Arsenal ăn tới với tỷ số 1 không thì anh em nó cũng lại thua. Thì anh em nằm góc thì nhiều khi Arsenal tấn công Arsenal đã cánh góc không thì anh em lại húp mã kèo góc mà anh em khỏi cần vào kèo trên dưới gì hết nha. Thì đó. Còn mà anh em muốn chơi trên dưới thì tới cái lúc mà có đội hình chính thức á, mình mới cập nhật cái kèo trong cái nhóm cho tất cả anh em